bếp ờ, có hiệu là Paloma à, ờ, model của bếp là IC 800F mã số của bếp là 20 Ê, xin lỗi các bạn à, mã số của bếp là 6022 98 ở đây là ngoại thất nội thất bên trong của bếp à. thì uh, trước tiên tôi giới thiệu đến các bạn uh, cái bếp này để giao cho khách thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số dòng bếp ga kính uh, từ ở dưới uh, bếp âm dương đóng cửa em ơi đây à, bếp à, đầu tiên là bếp số 1 hiệu Greenlight mã số của bếp là 035224 bếp này thì à, cái nắp nó mặt men chống xước à, bếp này mã mã số 1 giá 1 triệu 7 dạng thành mọi người tiếp theo mã số 2 giá 1 triệu rưỡi còn cái mã à, cái số bếp này là 072 244 cái bếp này là là nó nó nó nó đẹp các bạn bên, bên trong nó đẹp lắm nhưng mà tại cái à, cái bề ngoài bên này là nó bị ố nên giá nó à, mấy một triệu rưỡi bếp này cũng được gắn công tắc gan luôn đó các bạn gan gắn tắt gan này các bạn gan chiên xào thoải mái không lo bị ờ, mình ờ, cái nhiệt độ lúc mình rang nó không lo bị tắt lửa nên các bạn yên tâm rang chiên xào thoải mái luôn không tắt này tiếp theo bếp số 3 hiệu Paloma giá 1 triệu tư bếp này thì ờ, cái nắp nó sơn tĩnh điện mã số 3 tiếp theo bếp hiệu Ginai mã số 4 giá 2 triệu 6 mã số bếp là 000830 bếp này có giá 2 triệu 6 ờ, bếp này cũng được gắn công tắc gan luôn và nắp nó mặt men chống xước tiếp theo bếp mã số 5 giá 2 triệu 3 bếp này cũng được gắn công tắc gan luôn còn à, mã của cái bếp là 014 130 bếp này giá 2 triệu 3 thì à, các bạn mà muốn à, mua bếp thì các bạn chụp lại màn hình cái số nào thì gửi lên cho shop rẻ hơn thương mại thương mại sẽ tư vấn cho các bạn tiếp theo là bếp số 6 giá 1 triệu 6 bếp này hiệu Greenlight có công tắc gan chuyên xào thoải mái không lo bị tắt lửa thì à, cái à, nó bị à, cái, cái nắp đây rồi để nữa lấy cái nắp gắn vô giá triệu sáu mã của cái bếp là 040 655 <coughs> tiếp theo mã bếp số 8 giá 1 triệu 2 hiệu Paloma tiếp theo nữa là bếp Genai mã số 9 giá 1 triệu 6 còn mã bếp là 03009 tiếp theo là bếp số 10 giá 3 triệu 2 mã của bếp là 013993 bếp này là bếp này đẹp bếp này đẹp các bạn thì à, tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm số bếp kính phun chức năng số kính phun chức năng bếp này hiệu Rinnai à, mã của bếp là mã 14 còn mã số bếp là 002300 cái bếp này giá 8 triệu mã số 14 thì các bạn mà muốn mua bếp à, nào thì các bạn chụp lại màn hình và nói mã à, số bếp thì à, shop sẽ tư vấn cho các bạn tiếp theo bếp số 15 giá 4 triệu rưỡi hiệu Hyundai cái dòng số mà mấy bếp này tôi giới thiệu các bạn là bếp kính hết full chức năng tiếp theo mã số 16 giá 9 triệu còn mã số bếp là 00 99 06 thì à, tiếp theo nữa tôi giới thiệu cho bạn à, bếp à, bếp ga âm à. đây à, mã số à, mã số là 18 mã số thứ tự là 18 còn mã số bếp là 00136 thì bếp ga âm này là có giá 8 triệu tiếp theo bếp số 19 bếp này cũng giá 8 triệu luôn tiếp theo bếp số 20 mã số của bếp là 015717 bếp này có giá 8 triệu mã số của bếp là 20 thì à, tiếp theo nữa tôi giới thiệu đến các bạn là bếp bếp à, từ âm đây bếp từ âm đây. mã số này 22 giá 2 triệu chín bếp này là chưa chưa vệ sinh đó. nếu mà vệ sinh xong cái bếp này là ba triệu rưỡi một số này là chưa vệ sinh không nè mã số 21 này cũng 2 triệu 7 mà cũng chưa vệ sinh nè đó. 23 3 triệu 24 cũng 3 triệu luôn giờ tôi sẽ ờ, quay về cái bếp chính để giới thiệu ờ, cho các bạn xem những chức năng của bếp tiếp này là phá ga phá ga tự động à, cảm biến này là phá ga khi à, nước cạn nồi còn này phá phá ga tự động khi gió thổi tắt lửa Đó. tôi sẽ đóng nắp lại test những chức năng của bếp cho các bạn xem chức năng đầu tiên là phá ga khi gió thổi tắt lửa sẽ mở ba bếp lên để lâu là bị cái cảm biến nó nó ra ngoài này nên nó lâu thì tôi chỉnh lại đó. Đó. chỉnh lại nó bình thường ha nãy tại nó đánh lửa ra ngoài không có bắt luôn nó giờ tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện là khói ra khi giấu lội đó đốt hội tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ khóa ra và kèm theo tiếng bếp có một số bếp thì nó đóng cái ra tùy theo mỗi thiết kế của bếp rồi như cái bếp này nó đóng gà le nè và bếp đã phá ra ừ, cái bếp nữa mình hỏi Đó, nhà bao nước đã khóa ra đó. công tắc vẫn còn mở bếp thì có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình bốn người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 á thì các bạn sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì à, tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn bếp như ban đầu bếp thì có à, cảm biến khóa ra tự động như lúc đầu nó chỉ cảm biến khóa ra tự động đây này như mỏ hàng nữa nè còn đây là cảm biến khóa à, ra khi nước cạn nồi tránh gò gỉ giờ tôi sẽ thử à, chức năng khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế cho hai cái đít nồi nhiệt độ mà nó phá ra thì nó phải đạt trên 250 đến 200 đến 300 thì bếp nó sẽ phá ra các bạn ở nhà mà xài nồi xài nồi đấy đế dày á, thì nó giữ nhiệt độ đúng nhiệt độ nó thì từ hai trăm rưỡi nó đến 300 nó sẽ phá ra còn các bạn mà sử dụng nồi mỏng thì nhiệt độ nó không giữ không tới nó sẽ tản ra thì các bạn có thử cái nào thì nó không giờ phá ra được đó bếp thì có mâm mâm dãy có lò nướng có lò nướng tiện lợi dễ dàng khi vệ sinh mở lên là sử dụng không mất thời gian các bạn ờ, tốn công sức đốt lửa than nướng được mọi loại thứ thì cái ờ, thịt hay cái nào bự thì các bạn ờ, cắt lát mỏng từ 20 cm á thì bằng để vào cho nó tiện thì mà mình muốn lau chùi dễ thì các bạn nướng thì chế miếng nước ở đây đó chế miếng nước cái đó thì mình lúc mình mình rửa thì nó cũng dễ dàng nữa nó có bám độ cứng nhiệt độ bếp bên ờ, bên phải là nó 220 à. còn bên trái cũng vậy luôn thì uh, bếp thì có xài có số bếp dài nắp nắp chơi lửa này nè nắp bằng bằng này, này đó này là nắp theo theo theo bếp về mình xài một thời gian nó sẽ bị lủng lủng hai cái này với gãy chân đó còn bên uh, giả không khuyến mãi thì uh, nắp uh, xài bằng da nắp không bị gò gỉ bền suốt đời cái nắp che cho lửa là giúp uh, chức năng của nó là giúp uh, ngọn lửa tỏ ra đều ở những nơi khác bán bếp thì không có ờ, thiếu thiếu nắp che do nắp uh, xét gỉ gãy rơi mắt không có nắp che ngọn lửa chùm lại sẽ đốt nóng đầu chia lửa thì bếp sẽ thường xuyên phá ra và hoạt động không đúng chức năng của bếp bếp bên bên phải tôi đã phá ra đây 260 rồi 25 26 rồi thì không bao lâu nữa bếp sẽ phá ra bếp thì đánh lửa IC bằng hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên ăn à, an toàn hàng đầu nên khi các bạn mà mở một bên công tắc một bên bếp để sử dụng đó, thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây bếp bên trái của tôi là cũng khóa ga luôn như pin con con thỏ con ngó dùng chỉ được 15 ngày Panasonic hay Toshiba thì dùng à, được 30 ngày mấy pin như này kém chất lượng nên các bạn nên tránh tránh xa còn uh, bếp này tặng nguồn 3 3V và một cặp pin đại còn để khắc phục về pin đó thì shop có bán và tặng kèm theo bếp đó tùy theo mỗi bếp ha thì pin này thì à, pin sạc sử dụng được 3-4 tháng mỗi lần sạc thì độ bền của pin từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không có tốn chi phí mà để à, mua pin nữa kèm theo một bộ thường thường một bộ pin là nó có một cục pin như một cái lò xo và cái cọng dây sạc dài 3 mét nhưng mà trước khi ờ, giao pin thì ờ, shop sẽ đánh dấu cộng dấu trừ dấu cộng thì các bạn quay ra ngoài còn dấu trụng dấu trừ thì các bạn quay vào trong để tránh trường hợp nó bị ờ, đảo cực thì bếp nó sẽ không hoạt hoạt động đây kèm thêm cái lò xo à. các bạn nghe nhịp lửa bên đánh nè bây giờ là bên còn đầy đó bên bên yếu các bạn các bạn nghe cái nhịp đánh của pin thì lửa lửa lửa này nó kêu nó sẽ yếu dần ở bên yếu thì bên không biết tôi có làm cái cái đầu sạc cái đầu trà sạc ở bên kim gì không lúc mình là bên hết thì nó chuyển màu đỏ lúc bên đây thì nó chuyển màu xanh thì các bạn vừa xài vừa sạc được luôn thì mỗi lần xài thì mỗi lần sạc á, thì các bạn sạc 18 tiếng đồng hồ đó. nếu mà mỗi lần mình à, xài thì mình muốn pin nó lâu hơn thì các bạn tháo pin ra xài qua đêm vẫn được bếp này thì không có chức năng hẹn giờ thì ờ, shop có bán ờ, cái cục hẹn giờ là 60 phút từ 1 đến 60 phút đó sử dụng ổ cắm hẹn giờ giá 80k một cái tiện lợi khi nấu và nướng các bạn không phải canh chừng bếp nữa giúp các bạn có thời gian mình làm công việc khác trong gia đình đó. không lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết kiệm tiền đảm bảo an toàn cháy nổ thì ờ, bên shop có bán thêm quanh ga hiệu Namoled 345m 345m cái quanh ga này mang công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam cái 3 4 5 m này thì ờ, quanh ga này sử dụng thì an toàn tiết kiệm ờ, ga lửa xanh đẹp đặc biệt dòng bếp ga bên à, shop rẻ hơn khuyến mãi thì có phân phối có à, công tắc chế độ gan chiên thoải mái không lo bếp bị à, tắt lửa bếp ở những nơi khác bán thì không có chức năng gan chiên này thì các bạn muốn mua bếp mà muốn gắn công tắc này thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong 10 ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ qua Facebook Zalo của anh Nam 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga tại các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV có thể đọc vào từ remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi các bạn đăng ký nút subscribe ở bên dưới của video để đón thêm những video thử bếp vào ngày mai và tiếp theo đừng chia sẻ cho các bạn bè cùng xem thì buổi live bếp của uh, gia bếp cho khách đó đến đây kết thúc hẹn lại các bạn với ờ, nhà bếp tiếp theo chào các bạn